mời nhà à, trai giới thiệu về mình đi dạ à, đầu tiên thì à, em xin chào à, chương trình bạn muốn hẹn hò em chào anh Nguyên Linh à, chào chị Ngọc Lan chào bạn nữ bên kia và gia đình của bạn đó chào tất cả các bạn khán giả em xin tự giới thiệu em tên là Phạm Vũ Bảo ôi nghe dữ nha em sinh năm 97 Phạm Vũ Bảo hả dạ tại vì à, ngày xưa má em sinh ra em trong cơn bão thì à, lúc đó hỏi là đặt tên gì thì đẻ ra trong bão thì đặt tên Bảo đi <laughs> cho nên em có tên là Vũ Bảo công việc hiện tại của em thì à, em đang làm nhân viên quản lý cho một cái kho của công ty xuất nhập khẩu thì song song đó thì em cũng có làm thêm một job nữa là em làm uh, chủ nhiệm sản xuất cho các đoàn phim rồi giỏi vậy ta dạ được rồi dạ, em cảm ơn vậy là cùng ngày rồi đó dạ ba nhà gái con chào chú Quyền Linh em chào chị Ngọc Lan và chào quý vị khán giả Em tên là Trần Ngọc Minh Quyên, năm nay em 21 tuổi Nghề nghiệp của em hiện tại là thợ make up Em đang sinh sống và làm việc tại Cần Thơ Là mình từ Cần Thơ lên đây á hả? Dạ Em đi chuyến mấy giờ vậy? Dạ em đi chuyến 5 giờ sáng á chị Trời ơi tội nghiệp không? Thấy thường không? Ừ Bây giờ thì à, mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm cho nhà gái nghe đi em Dạ Về cái ưu điểm của em thì em là một người à, hòa đồng à, Vui tính Nói nhiều mà nấu ăn ngon và đặc biệt là em ờ, rất là cưng chiều bạn gái và rất là trung tình Được. Dạ. còn về khuyết điểm thì em có một cái khuyết điểm rất lớn mà đa số bạn gái đều không thích đó là em hút thuốc lá hút nhiều không em hút nói chung cũng không nhiều nhưng cũng không ít anh ạ à. ngày như mấy gói ngày như mấy gói một ngày thì em hút hơn 10 điếu có khi mà em em thức đêm hay đi quay phi đi quay khuya về rồi ờ, em hút nhiều hơn Tại đây này cái cá nhân của mọi người mình không dám can thiệp nhưng mà à, theo anh thì nên à, bỏ từ từ đi dạ thôi mai ra gái ưu điểm khuyết điểm của mình là gì cưng dạ ưu điểm của em là em vui vẻ hòa đồng và luôn luôn đúng giờ còn khuyết điểm của em là em còn hơi rụt rè và ít nói 21 <laughs> tuổi còn hơi rụt rè thì đúng rồi, đúng rồi từ từ còn quá nhỏ mà 22 23 tuổi là hết rụt rè hả ừ. dạ. có người yêu chưa dạ có hai mối tình trời ơi ờ. hai mối rồi á dạ. 21 mà có hai mối là cũng nhiều quá nha L vậy rồi em yêu từ lúc mấy tuổi dạ mới tình thứ nhất của em là năm em học lớp 12 á chị ừ. dạ mối tình thứ hai của em cách đây một năm có có cái mối tình nào mà nó có để lại có ấn tượng gì sâu sắc không cưng dạ có là mối tình à, cách đây một năm á chị ừ. lúc đó là tụi em cũng định là tiến tới hôn nhân rồi Thôi sớm vậy dạ tại vì à, bạn nam cũng lớn tuổi rồi đó chú lớn là lớn hơn con mấy tuổi dạ lớn hơn con 7 tuổi à thành ra muốn tiến tới hôn nhân sớm luôn hả dạ nhưng tại sao lại chia tay con dạ tại vì uh, tụi con quen xa xa là xa ở đâu dạ bạn nam đó ở biên hòa biên hòa dạ. biên hòa cần thơ dạ đâu có xa mấy đâu biên hòa cần thơ không xa mấy đâu bây giờ là em trai đang ở đâu em ở biên hòa em ở biên hòa em ở biên hòa trời ơi trời, trời ơi trời định mệnh chết rồi đi hòa luôn nhưng mà đối với em thì khoảng cách địa lý nó không thành vấn đề đúng rồi chủ nhiệm đoàn phim mà nó muốn đi đâu đi à yên tâm biên hòa này khác biên hòa kia nha dạ yeah. rồi chỉ có yêu xa thôi mà chia tay thấy thương quá à cố gắng lên nha bây giờ là tình yêu đủ lớn thì không có xa hay gần gì cả bây giờ thì à, nhà trai mình có mấy mối tình đây dạ em thì à, em trải qua hai mối tình một bồng bột và một đậm sâu đậm sâu là mấy năm thật ra thì nó cũng không lâu nó chỉ có hơn một năm thôi nhưng em à, em đặt niềm tin ở bạn gái đó nhiều thì sao chia tay em xin chia sẻ thật là bạn gái đó cũng ở cần thơ à. ở trà nóc Trời ơi, sao chị mà... Lan cười vậy chị Lan? Sao mà nó trùng hợp dữ vậy trời? Cái hôm đó là em đi quay về 2 giờ sáng ừ em mở điện thoại em lên trên zalo của em thì có cái nick của bạn trai cũ của bạn đó em nhìn thấy uh, hai người đi chung với nhau ban đầu em nghĩ là hai người đó chỉ là là, là hoài niệm thôi ừ. nhưng mà sau đó em nhìn thấy bạn gái nó có đeo cái đồng hồ là cái đồng hồ cặp với em thì <laughs> thì sáng hôm sau em chỉ hỏi bạn đó một câu thôi là em còn yêu anh không ừ. bạn nó trả lời là chắc là không thì em cảm ơn vậy thôi ác nghiệt gì đó hả nhưng mà rõ ràng dứt khoát như vậy thì em nên cảm ơn đó rồi dạ. tâm trạng lúc đó tại sao vì vừa là em mệt đó ừ, dạ dĩ nhiên là sốc rồi sốc quá đi chứ em chưa từng khóc hu hu như một đứa con nít trước mặt bao nhiêu người lúc đó em ờ, cảm giác như là ai bóp trái tim mình lại vậy đó anh linh thì em từ trên võng em té xuống đất thì em ở chung với mẹ của em thì mẹ của em nghĩ là em em bị cái gì đó mẹ của em mới hô hoáng lên thì hàng xóm xung quanh người ta bu lại rồi cạo gió đánh gió này kia khi mà em em biết lại em nhận thức được mọi thứ xung quanh thì mọi người đứng xung quanh em vây quanh em và em chỉ biết khóc thôi lúc đó thật sự em chưa bao giờ em khóc như một con đứa con nít trước mặt bao tôi nổi ốc hết trường nè thấy, thấy chưa? thương quá à. khóc tới mức mà khóc hu hu rớt từ trên võng rớt xuống coi như là trái tim chết lâm sàng luôn lâm sàng 5 phút không em em cũng không rõ là bao lâu nữa thì từ khi mà em em nhìn được mấy tấm hình đó là em em không không biết gì nữa hết á vậy là yêu dữ lắm luôn đó dạ chia sẻ với em về cái câu chuyện này dạ nha nhưng mà bây giờ là hết buồn chưa dạ bây giờ thì em à, sẵn sàng là câu chuyện nó cũng hơn 4 năm rồi chị không nãy nhắc lại thấy vẫn còn long lanh trong đôi mắt lắm trời ơi nhắc lại chuyện đó cảm xúc chứ hay là có lẽ em chắc em không chăm sóc bạn gái cần thơ nên là bạn quay ngược 180 độ luôn mặc dù em ở biên hòa thật ừ. nhưng mà khi mà nghe bạn đó bạn đó nói bạn đó bệnh bạn, em nghe bạn đó ho thôi là sáng ngày hôm sau em tới cần thơ trời ơi thấy em thương. đi xe cả đêm sáng ngày hôm sau em tới cần thơ thôi được rồi vậy là thấy tình yêu của em dành cho người phụ nữ người con gái đó mãnh liệt lắm á mãnh liệt lắm rồi ừ. dạ thôi bỏ qua coi như rồi. chuyện đó là chỉ là một ký ức đẹp một cái thời thanh xuân nào đó thôi. đúng rồi dạ. thôi giờ mình đi đến tình yêu mới đi ừ. à, bây giờ mình muốn sao nè nói cho chị ngọc lan nghe đi thì à, đối với em thì em không có gu thứ em cần duy nhất chỉ là thương em là đủ nhưng mà trước khi mình tới thì mình cũng phải có cái sự hình dung là ờ mình muốn mong muốn cái người bạn gái mình như thế nào chứ là một cô bé nhỏ người nãy em mới nhìn lướt là chưa có <laughs> cũng xinh xắn dễ thương lắm dạ thích da ngâm hay da trắng da gì cũng được ạ <laughs> da gì cũng được ạ cái bên ngoài nó không có quan trọng gì ạ miễn ta thương mình là được đúng không dạ với lại cả em nghe bạn đó làm make up còn em thì làm phim thì nó cũng cũng hợp đó dạ dạ cũng vô đâu kéo đi rồi làm dạ. phim luôn đúng không đúng dạ. rồi nhiều khi hai đứa có làm việc chung nhau rồi mà quên đó đúng rồi để coi anh quan coi coi nhà gái cô gái cần thơ dạ nào. mời trời ơi sao dễ thương dữ vậy ừ. đúng là cần thơ gạo trắng nước trong mà ha ai đi đến đó lòng không muốn gì à đúng rồi make up hả khỏi còn make up quá là dễ thương xinh rất là xinh rồi bây giờ mình muốn tìm người yêu lý tưởng thế nào nói cho coi coi ông mai và mối thấy giống bên kia không dạ con thích một bạn nam là vui vẻ hòa đồng ừ. và hoạt bát có bạn đó đúng luôn đó công việc đó là chắc chắn là vui vẻ hòa đồng Chủ nhiệm quản lý cả đoàn làm phim cả mấy rồi. trăm con người luôn á à, điểm con không thích ở bạn nam là hút thuốc uống rượu rồi dạ, dạ. xong hút ngày 10 điếu dạ da à? rồi gì nữa lề mề không. không không chủ nhiệm là không có lề mề được chủ nhiệm mà lề mề là bữa đó không có quay được á mệt luôn ừ. rồi gì nữa dạ hết rồi hết rồi hả đơn giản vậy thôi hả yeah. Dạ. bây giờ mình hỏi người nhà đi em đi với ai dạ em đi với mẹ em rồi có mẹ, mẹ hả chào anh Quyền Linh, dạ, chào, chào Ngọc Lan Dạ Chào quý vị khán giả trường quay Em là mẹ của Minh Quyên Hôm nay đến từ Cần Thơ Thì đến đây cũng nãy giờ quan sát thì thấy bạn trai lanh quá <laughs> bé thì, thì à, hiền lắm bé quyên nhà hiền ít nói nhưng mà thương người thích lập từ thiện còn để à, bạn trai thì để quyên nó cảm nhận cũng cần người lâm như để à, cho quyên cũng như buộc trừ qua vậy đó Đúng mà à. giờ thì em thấy cha cũng dễ thương thằng trai cũng cao gáo giống như yêu cầu của quyên vậy đó. à. thì em thấy cũng được đi với ai cưng dạ em đi với em gái của em em ruột á hả dạ không em đồng nghiệp ạ à rồi đồng nghiệp à, hôm nay em đến với à, anh bảo thì cũng mong là kiếm được bạn gái cho anh em thấy nhà gái à, của chị như thế nào cưng dạ chị à, bên đây xinh lắm nói chung là ảnh không chịu nhưng mà em chịu ảnh không chịu nhưng mà em chịu <laughs> nãy giờ linh chưa biết rành về bảo nhưng mà nghe cách kể chuyện tức là bảo yêu là yêu hết mình luôn đây một chàng trai có thể rất là nhiều bản lĩnh luôn á chung là để cho hai bạn trẻ gặp nhau đi mở rào bắt đầu đi bảo anh chào em dạ. à, gặp nhau lần đầu thì anh có món quà anh tặng em dạ em cảm ơn anh em cũng có món quà tặng anh à dạ hả em tặng anh quyển sách nữa à, dạ, anh anh. tựa gì vậy đọc cái tựa coi dạ khéo ăn khéo nói có được thiên hạ quyển sách mà không ai không biết ạ à. <laughs> dạ. em ở cần thơ là em ở đâu nhỉ em ở quận ninh kiều thì gặp nhau lần đầu thì em em thấy sơ qua về anh như thế nào thì cũng như mẹ em nói thì em thấy anh lanh thì như anh đã có chia sẻ anh nói nhiều và nói chung là thứ gì trên đời này anh cũng nói được hết tại vì anh anh quan niệm rằng á là khi mình nói ra thì mình mới hiểu được nhau còn cái gì mình cứ giữ trong lòng á thì mình mình lại không hiểu được nhau đâu không ai là sinh ra để dành cho nhau hoàn toàn cả mình phải thay đổi bản thân mình vì đối phương theo anh quan điểm đó là vậy nếu như mà mình có duyên hẹn hò được với nhau thì à, cái gì anh không dám hứa nhưng anh dám hứa chắc với em là anh sẽ thương em cho tới khi anh còn có thể còn à, bảo cảm nhận cô gái bên kia thế nào cái đầu tiên thì em thấy bạn rất là xinh và hiền kiểu như là ít nói anh linh ừ. anh có một tính không biết là ưu điểm hay là khuyết điểm nhưng mà anh anh anh rất là cưng chiều á không biết là em em có có ngại cái vấn đề đó không dạ không à, nhiều, nhiều khi đi ngoài đường anh cũng coi như là con nít vậy đó dạ à, <laughs> nhà em có mấy anh chị em dạ anh nhà em có một mình em một mình em vậy là chắc cô sẽ bắt rễ hả cô hả <laughs> mẹ em thì ờ, có yêu cầu gì về con rể không cái đó anh hỏi mẹ em á <laughs> không tại vì á thật sự là anh thấy em khá hiền kiểu như là ở nhà em luôn được mẹ bảo bọc á kiểu vậy thật ra anh thấy là bảo dạ em muốn chinh phục được trái tim bên kia thì em phải chinh phục được con người ngồi ở dưới kìa dạ à đó à, mẹ rất là lo bởi vì nãy á, mẹ nói là bạn ờ, hơi lanh quá ha sợ có đôi khi mẹ nghĩ là à, sẽ ăn hiếp cô gái của mẹ này kia nhưng mà thật ra là em phải chinh phục được người ngồi dưới thì mới chinh phục được người ngồi trên dạ cô gái ngồi đối diện em còn rất là nhỏ nên à, có thể à, chưa có nhiều kinh nghiệm hơn em dạ chính vì thế trong cuộc tình này thì anh nghĩ rằng em phải hoàn toàn chủ động và có thể chia sẻ bất kỳ điều gì như nãy em nói vậy trong cuộc sống cho cô gái kia đây là một cô gái đó còn ngây thơ lắm rất là ngây thơ nhưng nên mà là... là yêu là cũng yêu hết mình đó nha ừ cho nên là đây cô gái ngồi dưới kia chắc chắn là sẽ không thả con mình ra đâu dạ anh cũng chia sẻ thật với em với ờ, cô luôn anh là con người nói nhiều thật nhưng chưa bao giờ nói xạo anh nói cái gì ra nó luôn luôn là ở trong của anh anh nói ra thật ra cái này em có muốn anh về cần thơ sống với em ở đó không về tương lai xa ý định của em thì cũng muốn ở cần thơ à em muốn ở cần thơ em muốn là tương lai em lấy chồng là em muốn uh, phát triển sự nghiệp ở cần thơ ở dạ. tại quê nhà ở gần mẹ hay là em muốn đi theo chồng dạ em muốn ở gần ba mẹ ừ đó rất rõ ràng mẹ của em gái cũng nên uh, suy nghĩ đi bởi vì ba mẹ cũng còn rất là trẻ luôn có thể chúng ta đi lên đi xuống ờ, thành phố Hồ Chí Minh có thể xa con gái nhưng nếu sự nghiệp con gái thành đạt đó thì cũng là một cái mà điều mà chúng ta mong ước à, bây giờ vấn đề là có khoái khoái khoái cô gái này không Trời thì bây giờ là tới cái giai đoạn là em cần phải thuyết phục cô gái này dạ. bằng những cái hành động của mình bây giờ bảo bước tới nắm tay cô gái thuyết trình một cái gì đó giống như nãy giờ không chỉ cô gái nghe mà mẹ cô gái nghe rồi Đúng một chút rồi. xíu mình sẽ biết kết quả mời bảo dạ con xin phép cô anh xin phép em à, thì đây là lần đầu tiên mình gặp nhau anh chắc chắn một điều là cả anh và cả em đều không thể nào hiểu rõ nhau 100% chuyện gì đó anh không dám hứa những cái chuyện mà mình có về Cần Thơ hay mình ở thành phố Hồ Chí Minh đó là vấn đề tương lai xa anh chắc chắn một điều anh sẽ luôn ở bên cạnh em dù có ở đâu và anh sẽ thương em cho đến khi anh còn thương bản thân anh được nữa yeah. Dạ. nếu như uh, em cảm thấy về tất cả mọi thứ bên ngoài và cả bên trong hiện giờ anh đang cảm nhận em thấy anh hợp với em thì uh, hãy cho cả anh và cả em một thời gian để chúng ta tìm hiểu em nha yeah. Dạ. thôi đã đến lúc chúng ta để tay vào nút bấm rồi các bạn nãy giờ mình trò chuyện có thể hiểu nhau nhiều hơn bạn nữ ít nói nhưng bạn thiện nữ đang lắng nghe đó à, quyết định thuộc về bạn nữ đây có phải là một nửa mảnh ghép mình đang hướng tới hay không bấm hay không là quyền của các bạn nha sau 3 tiếng đếm một hai ba hết thời gian em gái không bấm dạ không sao cả cảm ơn em em có thể nói lý do tại sao mình không bấm dạ anh thì con thấy cũng tốt nhưng mà con cảm thấy không phù hợp với mình ừ còn cảm giác của bảo thế nào à, thật ra em cũng có chung cảm giác với bạn nữ thật nhưng mà không sao anh và em tạm gọi chung là đồng nghiệp có cơ hội anh sẽ về cần thơ và anh sẽ gặp em thì có gì đó hai anh em mình lại công tác chung một shop nào đó thì sao dạ. đúng không dạ. biết đâu được ở đây người ta còn trẻ lắm em cứ ờ, lập đúng nghiệp rồi. đi xong sự nghiệp. rồi mình quay lại mình quay về cần thơ mình cua sao không có muộn màng gì hết trơn dạ. trọi á coi như đây là cơ hội để chúng ta biết nhau và có dấu ấn về nhau chào bạn dạ. chàng trai bên đây là à, em xin tự giới thiệu em tên là tường tường bé dạ. tường <laughs> Bao nhiêu dạ, tuổi? Em năm nay 25 tuổi 25 tuổi dạ. Bạn làm nghề gì? Dạ hiện em là chuyên viên nghiên cứu phát triển của công ty cổ phần bón Bình Điền ạ Cái gì mà dạ. ơi không có nghe kịp Phát dạ, triển dạ. Nghiên cứu về phân bón Dạ đúng ạ à. Trong công ty bạn chắc nhiều bạn nữ lắm mà sao không không có quen mà đi đến chương trình bạn muốn hẹn hò à, Do là nhà em trồng ngò nhiều quá à, Dân gian ta có câu là thọ tai mà mất cọng ngò Thương em đứt ruột giả đòn ngó lơ ừ, Em cũng không biết tại sao nhưng mà ờ, khi thấy bạn nữ mà có cảm giác thích thích lại cứ ờ, lại ngó lơ ngại đúng không dạ không dám nói <laughs> à, à, bé nè dạ. nhìn thấy em thì rất là năng động nè rồi à, trẻ trung nữa mà tại sao mình phải cần nhờ tới chương trình ha thì uh, em chắc cũng phải nhờ tiền các tường tư vấn cho em thôi chứ không biết hiểu sao em trong em thì em nhìn trong gương thì em nhìn cũng được đó rất được nói chuyện thì rất là hài hước vui vẻ mà không hiểu sao em không có lọt vào mắt ờ, xanh của các bạn nam hay sao <laughs> hình như hình như các bạn nam thích những người dịu dàng hơn những người tóc da, ờ, tóc dài hơn á em thì hầu như là không có để tóc dài đâu và từ hồi nhỏ đến lớn là mình có để tóc dài bao giờ dạ, chưa em để tóc ngắn thôi tóc ngắn từ hồi đó dạ, đến giờ tóc, dạ. nhưng mà là em chưa quen với ai hết nói thật sự là em chưa quen ai <laughs> từ đó giờ chưa quen ai hết luôn dạ chưa Vậy là chưa có nắm chưa tay. chưa chưa chưa, chưa gì đúng rồi trong trắng trinh nguyên luôn à, còn nguyên luôn còn nguyên luôn nha anh linh ơi dạ hấp dẫn nha thế bạn trai thấy sao bạn gái bên kia chưa quen ai hết chưa có mối tình nào hết còn bạn thì sao thực ra thì à, em cũng à, quen cũng hai ba mối tình gì đó nhưng mà đa số là tình yêu sét đánh không à ra gặp nhau cái kịch kịch cái là yêu à kịch kịch yêu hả là vô tình à, đi trên xe à, xe buýt hay gì đó rồi à, tụi em chỉ gặp nhau nhìn nhau rồi tự nhiên yêu luôn à. yêu luôn à, tôi xin hỏi bạn bạn thích phụ nữ tóc dài hay tóc ngắn thích một bạn nữ có mái tóc dài đặc biệt là thắt cái biếm à, em không hiểu tại sao nhưng mà thấy bạn gái mà thắt cái biếm là tự nhiên em thích liền thích liền nhưng mà bây giờ chị nghĩ là nếu như mà ừ tóc nó cũng đâu quan trọng đâu em bây giờ em gặp cái đối tượng đó tính tình người ta tốt người ta phù hợp với mình thì chị nghĩ tóc dài hay tóc ngắn nó không có quan trọng dạ quan trọng với em á thì người phụ nữ là phải đặc biệt là thích ăn hàng ủa sao vậy gì kỳ vậy tại vì theo em á là ăn hàng là tính trời cho cơm canh khỏi tốn mà khỏi lo để nồi trời đất ơi là coi như là là vợ là là hai chồng là coi như đi ăn hàng thôi khỏi nấu nướng làm thơ hay quá dạ, đúng rồi làm thơ rồi hả bạn có hay làm thơ không dạ lâu lâu rồi thì em cũng à, làm thơ à, con cóc bậy bạ vậy thơ thôi. cóc rồi bạn đọc cái bài thơ nào bạn thích nhất thơ tình á thích dạ. nhất bạn đã từng làm dạ bài thơ thì em tự em sáng tác thôi rồi à, anh yêu em không gì sắc đẹp cũng không gì lợi lộc giàu sang anh yêu em bằng tình yêu chân thật của một đời thơ dạy ngây thơ của bạn làm dạ. cái nào hay hơn đúng không à, cũng nhiều lâu quá rồi con cóc nhảy đi hết rồi thôi để tôi hỏi bên đây nè à, bé ơi giờ em thích cái người bạn trai của mình là người như thế nào nè em thì ờ, đơn giản lắm thứ nhất là chân thật thứ hai là hài hước đó, rồi là người là phải đem đến cho em có cái niềm tin bạn nam bên kia có mong muốn người bạn nữ của mình như thế nào không để tôi qua tôi coi mặt luôn nè mẫu người lý tưởng của bạn như thế nào em mong muốn một bạn gái là tính cách là vui vẻ hay cười đặc biệt là có chiếc răng khểnh à, tóc thì cắt bím à, và ừ, bạn ấy thì ờ, không cần phải dịu dàng lắm mà có cá tính mạnh mẽ và nói chung là hoạt bát là nhiều quá nha răng khểnh rồi thắt biếm này kia đủ hết ha à, bạn gái bên kia nhờ chị hỏi giùm em là em có biết hát không dạ cũng biết chút chút nhưng mà hát giọng cổ thôi chị ơi hát giọng cổ hả dạ thôi kệ miễn có âm nhạc là được làm bậy câu ấy. dạ Cô hai ơi, cái bông lan cánh trắng nhị vàng Còn cái bánh bông lan cánh vàng nhị cũng vàng luôn chắc là mai mốt đây tôi về tôi ở luôn nơi này được được được à, chị thì chị nghĩ là hai bạn là hợp với nhau yeah. Dạ. nhưng mà chỉ có một cái điều là chị đang còn lấn cấn thì không biết em có vượt qua được hay không đó là cái vấn đề tóc dài hay tóc ngắn chị nghĩ nó không có quan trọng đâu em không sao chị tóc ngắn thì ờ, giờ có thể là chờ 5 năm nữa cũng được Để em chờ 5 năm nữa luôn hả dạ yeah coi chờ cho dài ra hả dạ như vậy tại vì người việt nam mình em thấy tóc dài thì rất đẹp và chờ 5 năm nữa thì mình cưới thì cái tóc dài nó có nghĩa là giờ cương quyết bây giờ hẹn hò là là bắt để tóc dài đúng không dạ rồi được rồi để tôi, tôi truyền đạt lại à luôn hả không bây giờ để tóc dài, dài được không dạ rồi ba năm thôi là dài ngang vai rồi là được rồi bạn không thích người phụ nữ ở điểm nào dạ em không thích bạn nữ ở h 5 n 4 dạ, dạ h 5 dạ h 5 có nghĩa là hay giận hay hờn à, hay ghen và đặt à, hung dữ còn à, n4 có nghĩa là hay nhõng nhẽo ngang nhạnh nói nhiều và nháo à bạn không thích à, bạn gái h 5 n 4 dạ đúng rồi còn bạn gái không thích h 6 h 6 là háo sắc phải không hello dạ chào anh tóc ngắn ấn tượng quá đẹp quá tóc này tóc tém nè <laughs> vì mà sao không có người yêu thì tức thiệt đó nha bạn nói sao á gặp cái này mà không yêu mới lạ mẫu người lý tưởng của bạn như thế nào em thì ờ, không nhất thiết là phải ờ, giống một hình tượng ca sĩ hay nghệ sĩ ừ. mặc dù là mình rất là thích anh Quỳnh linh <laughs> nhưng mà em cũng có một số cái tiêu chuẩn sau ừ. cơ bản thôi thứ nhất là phải cao một mét ờ, trên một mét sáu mươi lăm thứ Được hai anh. là nước da là phải da châu á da áo là thường da vàng thôi không da anh vậy hả dạ đó nói là mẫu người là anh rồi đó Ở ừ, thứ ba là bụng bự thì càng tốt à. <laughs> rồi lần đầu tiên mới thấy người này lạ nha đó là hôm nay tôi mới thấy nghe bạn nói mấy người kia tao thích bụng bụng bụng nhỏ mà à. lý do tao thích bụng bự em em thích bụng bự bởi vì uh, tối em nằm ngủ á em ôm cái con sâu em thấy không có có sướng mà con gấu thế là <laughs> em phải trời người bụng bự. chết rồi cái này em không có rồi anh ơi bạn về dễ lắm ăn nhiều vô bụng bự à <laughs> trời ơi hồi đó giờ tôi làm mai bố tôi mới thấy cái cô là thích đàn ông bụng bự hết trời đó, mấy ông đàn ông sao mà mắt mù hết trơn không thấy ai trơn cô chưa đẹp sao mà dễ thương dễ ớn luôn mà ở đây không không bao giờ thấy có ai mà quen cổ lần sau tao tức gì đâu tức bây giờ tính sao không á tôi có nhiều thằng em lắm á nha tôi là mai cho khùng kia đó nha rồi kéo màn lên khoái cái vụ mà khoái bụng bự á mẫu người Di Quyền Linh thì cũng không có đen dù Linh trắng trắng nhưng mà thư sinh lắm ha Rồi xin mời hai bạn Chào Rồi, dạ, bạn ạ. Chào anh à, Mình có món quà nhỏ nhỏ tặng cho bạn nha Dạ cảm ơn anh ảo thuật ha ảo thuật bạn có uh, bạn uh, có đang khởi không ạ dạ em không có đang khỏe Nhìn nhưng biết mà hỏi nữa <laughs> em có nụ cười duyên được không không sao thấy bạn cười đẹp mà về ngoài quả lương ra anh còn hát được cái gì không ờ, nói chung là ờ, hát gì cũng được anh có hát rock được không rock được nhưng rồi. mà ờ, không có thuộc lắm không em thấy anh hát giọng cổ hay đó còn hát rock thì không biết em cũng đang tò mò để có gì của <laughs> có cơ hội thì mình sẽ ờ, hát rock bạn nghe dạ em ờ, mình quên hỏi bạn là không biết là hồi nãy giờ bạn có chấm mình là được ờ, trung bình hay là trên trung bình không hay là bị yếu rồi nhìn sơ qua thì em thấy được <laughs> bụng mình không bự lắm không biết thì bạn có thấy thất vọng không em nghĩ là cái bụng bự rất là dễ em có cách làm cho bự cứ đi nhiều là bự <laughs> đi nhậu nhiều là bự thôi hết giờ chung riêng gì nữa trời ơi giấu cái bông trong tay áo từ hồi nào đến giờ mà nó héo queo rồi vậy nè trời ba khắc đếm chọn hay không chọn mời bạn để tay vào nút bấm một hai ba hết thời gian ủa em nhắn đúng rồi mà có nhắn không nhắn nhiều không nhắn hoài không được đúng không cuối cùng cũng được kìa <laughs> lo lo rất là lo bên đây giật mình luôn bạn nghĩ sao nếu như mà bạn nữ không nhấn nút cũng uh, thấy lo lo, <laughs> lo. em em đã nhấn em đè nút lắm rồi mà sao à, em có nhấn không mà sao nó chậm vậy có không hiểu sao chắc tay em lạnh quá em run quá trời tay lạnh ngắt luôn á nha nắm tay chút đi tay, lần, à, ờ, tay lần đầu tiên nè ừ. đó giờ chưa có được nắm tay nè đó à, chúc mừng hai bạn chào em mời em chị Cát Tường chào anh Huyền Linh à, các chào ạ bạn tên gì dạ em tên Tâm Ái Tâm Ái Tâm Ái hả Ồ, dạ. tên đẹp quá nha à, bạn nay bạn nhiêu tuổi dạ năm nay em 24 tuổi 24 tuổi mình đang làm nghề gì dạ em ờ, bán quần áo phụ kiện uh, thời trang cho bạn nữ ở trên uh, các mạng xã hội đấy chị rồi xin mời chàng trai chúng ta ra sân khấu Xin chào bạn bên kia một cô gái à, tôi chưa thấy nhưng tôi, tôi nghĩ rất là dễ thương tên tâm ái cái tên nghe nó à, rất là đẹp 24 tuổi bạn dạ. tên gì dạ em tên à, thái bình 28 tuổi thái bình dạ à hai cái tên này hay nha à. một bên tâm ái một bên thái bình bạn làm nghề gì em là bên xuất nhập khẩu bên đây à, có đặc điểm là nổi bật nhất là súng răng á cái gì súng răng đó bạn súng răng anh ơi ưu điểm của bạn là gì em nói nhiều điểm của em nha ừ. nhược điểm của em là nhát gái mà ưu điểm của em là cưa gái cái gì cũng là sao kỳ vậy vì mà em thì nhát gái thiệt nhưng mà khi mà cái người nào mà em đã thấy em chọn thì em chắc chắn em sẽ cưa cho dính hồi đó giờ bạn cưa được mấy người rồi dạ hai người hai người dạ lý do tại sao cưa rồi ngã rồi lại đổ luôn đổ luôn rồi quên kéo lên là sao chìm luôn nói chung là hết duyên ấy thì trước giờ có mối tình nào chưa dạ em có hai mối tình hai mối tình dạ. cũng hết duyên nên chia tay luôn rồi dạ em thì không hợp không, không phải hợp. hết duyên không tại sao không hợp quen bao lâu mới biết không hợp dạ gần đây nhất là em quen 3 năm với lại em rất là tự ti về ngoại hình có thấy mình dư ký không dạ có cái điều đó chị nghĩ mình có thể khắc phục được dạ nhưng mà đa phần là gặp uh, mấy bạn trai á ngay từ lần đầu gặp đầu tiên là thấy cho mình đập vô mặt mình là thấy tự ti rồi mình chưa khắc phục được gì hết đó chị thế uh, sau khi chia tay với bạn đó đến giờ thì mình vẫn chưa tìm được một người nào hết dạ đúng rồi dạ. à, em mong muốn người bạn trai của mình à, cái mẫu người lý tưởng à, về chiều cao cân nặng bên ngoài của bạn trai mình như thế nào em thì không đặt nặng về vấn đề ngoại hình tuy nhiên là em cũng muốn cao bằng em hoặc hơn một tí ừ. tại thấp quá mà em đi dày cao thì nhìn cũng tội cho bạn ấy à. <laughs> chắc là phải à, đô con một tí đô con là gì nữa thích thể thao tại sao bạn thích đô con dạ tại vì em cũng à, không có nhỏ mà bạn ấy nhỏ nữa thì nhìn đi giống số 10 anh ơi bạn thầy, thầy đáp ứng được nhu cầu của nó chưa thể thao thì em có rồi đó à rồi về à, đô con có không cũng có miếng bên đó cao mét mấy em cao mét sáu mươi chị sáu mươi hả dạ à, tiêu chí của bạn tìm người yêu hình dáng thế nào cụ thể thế nào em thì à, đơn giản lắm cứ người yêu dễ thương với lại là nếu mà biết nhậu thì càng tốt hả sao vậy thì em đâu biết nhậu đâu nhiều khi đi chơi bạn bè rồi có bạn gái mà biết nhậu đỡ với mình hơn nhưng à, à, à. mà chị nói cho nghe nha thường mà nhậu là hay bụng bự lắm đó rồi em có thích ờ, bạn gái mình bụng bự tại nhậu không nhiều khi ờ, đi nhậu bụng bự rồi cho tập thể dục là hết hết bự rồi chưa bạn thích uh, phụ nữ tóc dài hay tóc ngắn dài ngắn cũng được miễn có tóc là được giống anh việt linh quá thích phụ nữ uh, hiện đại hay là truyền thống ừ, quan trọng là tính hết người ta thôi tính hết là chính đúng không dạ đúng rồi bạn không thích phụ nữ ờ, như thế nào giữ giữ dằn giữ dằn rồi ghen tuông mù quáng với lại một cái là đừng có tám quá tám quá là sao nhiều chuyện anh à dạ à, chúng ta sẽ ờ, xem mặt thử coi như thế nào ha rồi tôi sẽ thông báo với bạn để coi bên đây chào anh chào bạn <laughs> sao vậy tròn tròn mũm măm mỉm bên kia cũng tròn tròn mập mập mập mập bụng bự bự em không thích gì về người bạn trai của mình à? À, không, thích ừ, em không thích uh, bạn ấy nhậu buồn nhậu với lại những người đàn ông yếu đuối ấy chị bạn có hay nhậu không vậy dạ không em không biết thuốc không biết nhậu không biết thuốc nhậu luôn dạ. rồi gì nữa không bụng bự tại sao không thích bụng bự <laughs> bụng hơi bự nha bụng dạ. mình đâu dạ. có nhỏ đâu mà thích người ta không thích nhưng mà bự. đàn ông bụng bự thì khác nó bị yếu á chị yếu gì yếu gì cái gì để từ từ em tìm hiểu sao hả bạn nói cụ thể đại đi dạ thường người ta nói đàn ông mà bụng bự thì sinh lý yếu <laughs> chưa biết em ơi chưa biết em ơi quay quay cái bụng coi quay cái bụng coi đâu bự lắm đâu chị hết vô đó bây giờ bụng bạn có bự không cũng, tạm tạm <laughs> quay qua tôi nhìn mặt coi cái gì mà tôi nhìn làm mai làm mối mà cứ quay mặt bên kia không sao tôi về tôi biết được tôi nói được bên đây hơi dư kilo quá bạn có ngại không không có gì thì ờ, có gì đi ờ, tập thể thao với em thôi ok vậy ừ. được ha dạ. thoáng lên miễn, miễn là tấm tình dễ thương học dạ đúng rồi tình lập lý là được rồi ha dạ rồi thấy cũng được đó và bây giờ chúng ta sẽ có 2 phút cho hai bạn gặp nhau kéo màn lên hai phút dành hai bạn chào anh chào em có chui tặng quà đó ừ, chúc em ờ, cuối tuần vui vẻ cảm ơn anh dạ em có thường hay ờ, đi chơi bạn bè đi xem phim hay là cà phê được không em thì không thích tụ tập bạn bè đa phần là em chỉ chọn một người bạn thân nhất để mình đi thôi à nếu mà ừ, cuối tuần mà em có rảnh á thì có thể đi xem phim với anh rủ như hai người đang đi coi phim rồi đây trúng gió xỉu rồi, rồi có ẩm nổi không <laughs> cố gắng chị ở dưới ờ, quê mặn lúa thì khiên lúa nổi mà chứ mà bồ khiên nổi không mà này đô con lắm à thấy có đùi kìa ghê chưa tay rồi em nó banh mà sự lắm giờ nhà anh cũng làm ruộng hả anh ừ, giờ cho thuê không chứ à, nhà không làm em nghe làm ruộng em cũng sợ tại em không biết loại ruộng <laughs> em loại ruộng lúa chết hết á <laughs> em có thích đi du lịch không dạ có em rất là thích đi du lịch rồi tuần này mình ờ, xem phim tuần sau về quê anh rồi tuần sau nói làm gì anh thì tuần sau rồi tính tiếp <laughs> anh cứ alo là em lên đồ là đi ngay rồi ok cái này cái này mà dân gian người ta nói là chịu đèn nè đúng không alo lên đồ lên ngay đúng không dạ vậy nếu như anh tìm được một người bạn gái phù hợp thì anh nghĩ trong bao lâu anh sẽ kết hôn nếu mà bạn gái phù hợp thì có thể cuối năm cuối năm nay lẹ dữ vậy anh còn có 4 tháng nữa à nếu mà không được thì đầu năm thôi rồi nghỉ ăn cơm <laughs> hết giờ bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái giây phút quyết định là có hẹn hò với nhau hay không đặt tay ra sau nút một hai ba tôi khỏi nhìn tôi cũng biết là nhấn nút rồi à, chúng ta dạ. có một cuộc trao trao đổi hết sức là thẳng thắn cặp với này, nhau cặp này xứng đôi nha à, và tôi nghĩ rằng hai bạn à, nói chung là nặng ký rồi xin mời chàng trai bạn tên là gì à, em tên là vũ vũ à. mấy tuổi À, em năm nay là vừa tròn 30 tuổi 30 tuổi, làm nghề gì? À, em là nhân viên kế toán anh À, dữ rồi nha Rồi, chúng ta xem thử bạn gái bên kia Tên gì, làm nghề gì? Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu À, em tên là gì? Dạ, em tên là Trang Năm nay em 22 tuổi, em đến từ Bình Dương Hiện nay là sinh viên Hình này em á hả Trang? Dạ chị ngưỡng mộ em quá để một lát nữa chị hỏi coi bên kia có thích mẫu người lý tưởng giống vậy không nha chị cho coi hình trước khi coi mặt dạ em ăn nhiều lắm hả cái gì vậy tự nhiên hỏi ta ăn nhiều á kệ tôi tôi muốn hỏi gì tôi hỏi em ăn nhiều lắm hả dạ ngày ba cử mỗi cử hai tô trời ơi hiểu hình thể bên kia thì sao rồi á <laughs> à, em nghe em thấy sao cảm giác sao em tự nhủ trong lòng là mình cố gắng đừng có hụt hẫng nha <laughs> hụt hẫng nha bên kia ăn à, thử hai tô đó bên kia là ăn một ngày ba bữa mỗi bữa hai tô thì em một ngày hai bữa mỗi bữa ba tô cũng quệ <laughs> em ơi mà chị, chị tò, tò mò lắm chị muốn hỏi cắt ngang cái là em cái mẫu người lý tưởng à, bạn gái của lý tưởng của em là sao em à, em không có một bạn gái cụ thể gì ơi à. em nhìn thấy em thích là được rồi à dạ em có thích người mập không chị hỏi khó quá chị hỏi câu hỏi vậy vậy vậy vậy hơn xíu vậy để chị hỏi chị hỏi bên đây bên kia nghe nha em em em nhiêu ký em dạ lúc đó là em 86 ký. hiện tại em ơi đây hiện tại hiện tại trời Tôi coi chưa ra trường cầm đi để anh coi trước chị người nước ngoài đứng kế bên mà thấy chị nhỏ bé quá nè tặng em luôn được không được không bạn gái tương lai đó em trả vậy vậy ơi <laughs> đây tôi coi luôn coi không xi nhê gì em là chị thấy em là to lắm rồi đó nhưng mà đối với bên đây là không xi nhê gì em thấy em cũng nhỏ con rồi chị không to em to đối với chị em nhỏ con nhỏ đối với bạn ấy giờ tôi hỏi mập có chịu không em nhiêu ký tám chín à, à không mà nếu cân trong tuần này được chín hai rồi vậy được rồi bên này có tám sáu à này chắc cũng ăn dữ lắm thích ăn thích ăn hả sở thích là gì nữa à em chắc thích ăn thôi à sở thích ăn thôi hả tôi hiểu tại sao bà ế rồi em làm sao mà tự vậy mà ra được như vậy dạ chắc là tại vì hồi xưa hồi đó em còn mập á không ai thích chơi với em hết cho nên em ghét ốm là trời nhưng mà em làm cách nào để em xuống ký nhanh vậy em à, tập thể dục với lại em ăn kiêng ngày em ăn một cái táo thôi một ngày ăn một trái táo thôi dạ ăn bao nhiêu ngày như vậy dạ em tự ra cho mình một cái khoảng thời gian rồi trong khoảng thời gian đó mình phải xuống được bao nhiêu cân ví dụ như em tập thể dục 3 tháng thì em sẽ ra hai tuần em ăn kiêng trời ơi chị ngưỡng mộ em quá chị là từ cái thời chị còn con gái đến bây giờ là lúc nào chị cũng tròn như vậy mà chị chỉ muốn xuống có 4 kg thôi mà 18 năm nay chị chưa bao giờ làm được điều đó chị không thể nào như vậy mà một ngày ăn một cái táo là chị thà chị chết còn hơn em mà, Ôi em hay quá Vậy là em không có không có kiên nhẫn rồi Bởi vậy Người con gái như vậy mới là hay rất, rất là kiên nhẫn ha Nhưng mà bây giờ em đẹp rồi tại sao em vẫn ế Dạ có lẽ là ừ, tại do hồi trước á, người ta hay chọc ghẹo em á Rồi em mỗi lần mà em đi ra đường là em hay làm mặt nghiêm, mặt ngầu Để cho đừng có chọc ghẹo em cho nên bây giờ thành một cái thói quen cho nên ai nhìn cũng sợ <laughs> rồi chắc cũng nghĩ là con này thì dễ gì mà chưa có người yêu <laughs> sao mình không cua là người ta thì hiện tại là giờ đang đi cô trai công khai ờ, trên TV nè oh. <laughs> thấy chưa sợ chưa chuẩn bị bạn bị cua nha à, bạn thấy sao em cũng muốn cái vinh dự đó mà không biết được không nếu như một người con gái mà người ta đi tìm đến mình trước người ta à, gọi là thổ lộ tình yêu mình trước bạn nghĩ sao bình thường thôi anh đâu có vấn đề gì đây là thời buổi bình đẳng mà tôi nghĩ rằng bạn đã trải qua rất là nhiều mối tình rồi mười ngón tay đếm đủ mười mối tình rồi trời ơi sao yêu nhiều dữ vậy nhưng mà tiêu chuẩn người phụ nữ của em tiêu chuẩn mà để em em em yêu được á à, người đó phải năng động có cá tính dám nghĩ dám làm rồi em không thích gì người phụ nữ thì thì cứ phụ nữ là em thích à không thích những gì là ở phụ nữ ờ chua ngoa đanh đá điệu nói xấu sau lưng người khác bên đây có đủ luôn á chỉ cần vậy thôi à, mẫu người lý tưởng của em là sao dạ trước tiên là cỡ em trở lên cái đã cỡ em là cỡ gì khoảng mét bảy rồi à, không hút thuốc không hút lá không hút thuốc lào gì hết á à, nói chung là em là thích người đồng tính chút xíu ông bên kia có vẻ hơi à, náo nhiệt náo nhiệt quá ok em đàn áp cũng đậm tính à vậy theo bạn là ưu điểm của bạn là gì em không có khuyết điểm ưu điểm dạ em không có khuyết điểm dạ ưu điểm của em em không có khuyết điểm tự tin quá tức là không <laughs> bạn có thể rất cụ thể một ưu điểm của bạn là gì à, em rất là ngoan rất là ngoan dạ em rất là ngoan Ngoan thiệt không? Thiệt Ngoan mà 10 mối tình Ủa số lượng mối tình đâu có thể hiện được em sự em ngoan không ngoan đâu Không hút thuốc, em không rượu chè, em không cờ bạc, em không trai gái Vậy để thêm ngoan rồi Nhưng mà bây giờ nè, anh hỏi em nè Bên đây á, là anh thấy rằng ờ, ưu điểm không? Bây giờ không có khuyết điểm nào hết trơn á Em có thích những cái người có ưu điểm không không? Dạ... dạ không Tại sao? Nó ưu điểm không mà lấy gì không thích? Tại vì ai biết được ưu điểm đó nhiều khi em không thích làm sao sở thích của em về người bạn trai của mình là gì nói chung là nhìn phong cách thì có cái gì đó làm cho em nể chứ không phải là em sợ qua cách nói chuyện bên kia nó em có nể chưa dạ chưa thấy gì nhiều hết chưa có thấy gì hết ha dạ anh nghĩ rằng một chút em sẽ thấy rồi <clears throat> anh thấy bên kia rồi đó bên kia được lắm hình như hợp với em á thôi đó. em nghĩ là cho hai bạn gặp nhau đi anh linh ơi <laughs> coi coi chiều cao với lại là cân nặng quan trọng lắm cặp này hơi nặng ký rồi bà kéo lên hai bạn sẽ có hai phút để ờ, nhìn nhau và nói chuyện với nhau thì em về em chỉ cho ta bí quyết ờ, ăn kiêng giống như em vậy đó mỗi ngày ăn trái táo thôi đó dạ chào anh chào em anh chỉ muốn biết là cảm giác đầu tiên khi em nhìn thấy anh như thế nào thôi giống Doraemon đó ngoan anh em muốn anh muốn hỏi giống Doraemon là cái thể hình hay khuôn mặt hết luôn trừ mắt kiến rồi. nói chung là ấn tượng ban đầu thì không có gì gọi đối với anh không có gì xấu hết nhưng mà chủ yếu là em thì em thích một người có chiều sâu về tâm hồn à, bây giờ để anh nói vậy, à, nếu anh với em đồng ý hẹn hò với nhau đồng ý tìm hiểu với nhau thì anh có thể nói tính tình của anh là anh vui những lúc anh cần vui và anh buồn những lúc anh cần buồn anh đảm bảo với em là anh có thể thông cảm với cái chiều sâu em muốn nói anh còn gì hỏi em nữa không ờ, anh nghĩ không có gì để hỏi nếu hỏi quan nha. trọng cảm xúc thích là được rồi em hỏi nha ừ. anh biết hát không <clears throat> biết hát thì anh biết hát rồi đó mà quan trọng là không biết có khán giả nào chịu nghe anh hát không thôi vậy hả uhm, em thì thích có người tặng em bài hát lắm mà bây giờ à. em muốn hát bài gì em kể anh nghe thử cho anh biết hát được không thôi thì người tặng thì tặng đi còn người nghe ta cảm nhận sâu đúng rồi có hai phút mà còn đọc cái danh sách bài hát nữa hết giờ hát rồi lẽ đi anh hát tôi vô tôi hát à <laughs> ba thương con Thôi, con, con giống mẹ mẹ thương con vì con giống ba cả nhà ta cùng thương yêu nhau xa là nhớ gặp nhau là rồi. cái khả năng của anh là có thể làm bất cứ những yêu cầu nào mà người khác trên trời dưới đất tôi chưa thấy ai đi cô gái hát bài cha bài ba bình thường đó là chị đặt đọc quyền của em đó giờ mới của mình ông á em thích vậy. thôi hết giờ rồi Thôi thôi. hai người thấy hợp à hợp nhiều thứ lắm à mời các bạn để tay vào nút nút phía sau lành lắm mà tự tìm nút đi sau ba tiếng đếm nếu chúng ta đồng ý hẹn hò thì chúng ta nhấn nút và ngược lại chúng ta không nhấn nút có nghĩa là chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau và bây giờ ba tiếng đếm bắt đầu chuẩn bị đếm luôn đi một hai ba ba rồi đó tự làm việc luôn đi trải qua mười mối tình rồi mà thứ 11 đó ráng đi đừng có để ruột khỏi tay đó nha đừng số 11 đẹp mà bạn gái nghĩ gì về chàng trai cái bên mình đầu tiên thì em nghĩ là anh này đàng hoàng sao biết đàng hoàng không em có mắt nhìn lắm chị thấy cũng được thấy anh linh đàng hoàng không không không ta đọc Nói không ông luôn đó ông nắm tay nhau được không sao em <laughs> đó trâu đi tìm cột hay là cột đi tìm trâu mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai À em tên gì? Dạ em tên Châu Châu Châu năm nay bao nhiêu tuổi? 31 tuổi chị 31 rồi hả? Trời 31 mà còn nhí nhảnh quá à, châu đang làm gì dạ em làm nhân viên kế toán sao tôi thấy nhiều nhân viên kế toán đi uh, tham gia bạn muốn hẹn hò quá không lẽ kế toán ế rồi hả trời không phải anh ơi từ giờ ai cũng nói kế toán tính kỹ người ta sợ người ta chạy á hình như kế toán chi ly quá chi ly tiền đồng mình cắt quá nên là ế đúng không dạ khổ tâm lắm anh chúng ta sẽ gặp chàng trai thử coi có kế toán hay không nha rồi xin mời chào anh ạ à, chào mời anh ngồi anh làm nghề gì dạ em làm bên ờ, nhân viên it anh à it tưởng đâu kế toán đấy chứ anh tên gì à, em tên giang năm ba bốn tuổi giang dạ. ba bốn tuổi ờ, ba mươi bốn tuổi một tuổi thật sự là cũng cao rồi đúng không anh có bao giờ nôn nao về cái việc lấy vợ chưa muốn vợ thì ai muốn anh nhưng mà nói chung là chưa có thời điểm đó chắc ờ, chưa có duyên chưa có duyên gặp bao nhiêu người con gái rồi cũng chắc cũng phải chừng năm sáu người vậy thôi năm sáu người có yêu người nào sâu sắc chưa dạ chưa chưa hả dạ lý do tại sao không yêu sâu sắc lắm tại cũng không biết luôn kỳ vậy những người đó có yêu mình sâu sắc không cũng không biết rồi. gì vậy trời mối tình dài nhất là mấy năm ừ, hai năm à hai năm hai năm mà cũng không hiểu luôn dạ chắc do người ta yêu đơn phương sao mình biết vậy tại sao yêu đơn phương người ta anh cũng yêu ta mà sao đơn phương được không có em không yêu người ta không, không yêu, yêu sau đó là hai năm Ủa lý do người kia có đẹp không? Đẹp Nhưng sao tại ông yêu? À, không biết nữa <laughs> Ông này ông nói chuyện nhức đầu với ông ghê luôn á trời Của em ừ, Tại sao em đến với chương trình bạn muốn hẹn hò? Dạ tại em muốn tìm một nửa của mình ờ, Trong công ty không có đối tượng nam Dạ nào? toàn con gái không mà Gái không à hả? Kế toán thường thường là không gái Nhưng mà người ta nói kế toán thường khó tìm bạn trai em thấy đúng không? Em nghĩ chắc ừ, cũng đúng Dạ, từ trước giờ em có bạn trai chưa? Dạ có tìm hiểu à, nhưng em biết phải bạn trai không cũng được à, 3 tháng tự nhiên sao đâu lẳng mất tiêu luôn nhưng mà từ xưa giờ có một người đó thôi hả dạ rồi, rồi đó giờ có ờ, ờ, hung hít gì chưa mới có tìm hiểu sơ sơ thôi trời đất ơi nhưng mà tại sao chứ hồi bạn đi học mà không có bạn trai gì trơn hả lớp 12 thì mẹ nói là học đi đừng có yêu lên học mà học cái toán thì chị biết rồi toàn là nữ không được có nam học đâu thì muốn chồng lắm chưa thì tình đi muốn phải không đó chị thích mấy người thiệt tình vậy đó bây giờ thí dụ giờ bây giờ chị chỉ cho em đối tượng đó đó bây giờ em thích mà người ta không cua mình em cua người ta em mở lời trước em dám không nếu mà em thấy người đó em thích thì chơi luôn chơi luôn nha có gì là thấy được là chị ủng hộ là mình tiến tới luôn nha rồi em thích cái mẫu người em sao nè dạ phải cao trên một m sáu mươi lăm biết hát cải lương biết hát cải lương anh dạ, không mà ngoài sở thích đó ra giờ về về con người đi em thích bạn trai của em là người như thế nào dạ biết quan tâm gia đình công ăn việc làm ổn định mà đừng có ờ, keo kiệt hay ki bo quá em không thích bạn có quan tâm gì tới ờ, những cái gì trước kia mà bạn trai của bạn làm không dạ không tại vì ờ, người ta nói khi yêu đừng quay đầu lại anh à tức là không quan tâm quá khứ đúng không dạ dạ không sao cả rồi anh trai bạn làm it trong công ty rất là nhiều bạn nữ đi qua đi lại thậm chí có nhiều người sửa máy móc đi đến thế nào cũng có cô nào đẹp chứ không chọn cho mình một đối tượng nào à em thấy it đâu có ai đẹp đâu em gái đâu bình thường rồi mấy người ta sửa máy móc này kia có đẹp người nào đẹp không sửa máy móc là nam sửa cũng không có nữ sửa đâu có bao giờ bạn nằm mơ mộng về một ờ, người phụ nữ sẽ sống như mình ờ, đến cuối cuộc đời chưa cái đó thì có à có người phụ nữ bạn mơ mộng như thế nào cũng bình thường thôi anh nói chung đẹp này dễ thương nè à, ngoại hình cân đối nè nói chung là người đó phải là một người phụ nữ năng động nè rồi nói chung là biết nấu ăn nè nhưng mà đẹp là đẹp cỡ nào giống chị cát tường cũng được rồi anh anh lỡ em không đẹp như chị cát tường sao anh cũng ờ, được xem xem cũng được rồi không xem luôn sao anh không xem thì 50 cũng được không em bốn thôi anh bốn cũng được luôn trời ơi cái gì mà ông hạ xuống dữ vậy nói chung sao cũng được hết ha chắc vô mình lớn tuổi mình ế rồi à. ế rồi hả bây giờ chịu đại đúng không <laughs> bây giờ nãy giờ cô gái bên kia nói bằng cảm giác thế nào à, thấy cũng nao nao à nao nao đúng nao, không nao nao bây giờ để tôi coi trước coi nào nào của bạn thế nào nha để xem mặt cô gái này trước à, xin chào bạn à ta nói ta bốn nút thôi bốn nút à tại sao đánh giá bốn nút khiêm tốn khiêm tốn thôi em, em thấy em bốn nút thiệt mà không có đâu không có người phụ nữ xấu chỉ có phụ người người phụ nữ làm đẹp hoài mà không có đẹp <laughs> bạn nữ bên đây rất là thật tình và rất là dễ thương anh nghĩ sao với một người phụ nữ mà làm đẹp hoài mà không đẹp câu này khó quá anh đừng có so với các tường tại các tường dạ. là người phụ nữ không làm đẹp mà lúc nào cũng đẹp dạ. nghĩ sao về cái người phụ nữ mà làm đẹp hoài mà vẫn không đẹp dù gì là cũng có nút là được rồi vậy giờ cho chút đỉnh tiền người ta đi tân trang được không nhưng mà cái đó dễ đẹp đó nó giả tạo lắm chứ vậy là có nhiều nút xài nhiều. dạ đúng rồi thiệt á nha đừng có hồi thấy nút ta rồi chạy tội nghiệp ta dạ em không chạy đâu chị ờ chạy ra lấy trứng chạy vô được có vẻ đẹp tâm hồn thôi rồi xin mời kéo màn lên hai phút nhìn nhau hai phút trò chuyện hai phút hiểu nhau xin mời bắt đầu chào anh em thấy anh nói chuyện thế nào dạ được em có gì hỏi anh không à, anh thấy em mấy nút thì thì em nói bốn nút là bốn nút <laughs> trời ơi buồn quá à tính, tính anh thật thà lắm anh có sao nói vậy, vậy là em bốn nút thiệt đó hả <laughs> vậy em đánh giá anh mấy nút em cho anh năm nút hơn em được nút thôi bỏ vụ cờ bạc qua bên đi hỏi cái khác đi nút hoài anh đi có còn không phút kìa anh thích người yêu anh như thế nào nói chung là cũng nói chung là dễ nhìn được rồi biết quan tâm chuyện lắng nghe người khác nói chung cảm thông và nói chung là em có thích chó không nhỉ dạ có à vậy được rồi thịt chó liên quan gì tình yêu trời không tại nhà em nuôi chó nhiều ví dụ như sau này quậy nó tới nhiều như có ác cảm với chó nó không lại mệt nữa em có ác cảm nó không nữa chó. tại sao em không nói trước vậy mà tôi nghe thích ăn thịt chó không <laughs> nhìn vô mắt nhau kìa đi đâu ra đó đừng có nhìn đừng có nhìn tôi hai người nhìn nhau trong vòng 15 giây thôi tôi coi có được không nè hai ba bỏ cái tay ra làm lại nha hai ba đừng có nhìn tôi không phải anh ấy cứ lãng ánh mắt của em hoài à hãy nhìn thẳng vô mắt nhau nha nói chưa đó anh ấy nhìn chỗ khác rồi cờ à nhìn thẳng với mắt nhau nha hai ba hai người này lạ lắm nha hết giờ nhìn hoài chúng ta nói biểu tụi nhìn nhau hoài không không biết gì nói chúng ta đặt tay ra phía sau nút rồi ờ, đặt tay vô nút ra anh nãy giờ nhìn đã chưa bây giờ cảm nhận và quyết định xem chúng ta có hẹn hò với nhau hay không một hai ba hết thời gian tôi tôi lo cho cặp này quá anh à. tại sao anh nhấn nút trễ em có nhấn nhưng không biết là cái nút nó bị cái vấn nhưng mà tôi thấy anh nhấn nó nút chậm hơn bạn gái bạn gái để cái tay vô cái nút vậy nè cái nút vậy phải không là để vậy nè là người ta cái lực mạnh là nhấn liền nè còn anh á để cái chọt chọt vậy nè rồi tôi thấy tôi đếm tới ba rồi anh suy nghĩ rồi anh mới chọt lý do tại đang phân dân chị anh chơi nút ít đúng không dạ không phải phân dân có nút mà có tiền chứ phân dân gì điều gì à, phân dân cái vụ cải lương ấy. ủa liên quan gì liên quan em thích không mà thì hai hai nếu mà thích thì anh rủ em rồi em mới đi coi cải lương không đó ừ. chứ bình thường sau này cũng như em bắt anh hát cải lương anh hát được em thấy hát là hát mà hát hay không vấn đề khác chứ bộ em em tại sao luôn trong... em chọn bạn trai này giống như chị nói vậy á thấy được là phải nhào vô phải dạ, em chị chúc mừng cái cái sự can đảm của em rồi chúng ta chúc mừng à, bằng một tràng tay với cặp đôi thứ hai bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu em à, tự giới thiệu về mình Dạ em là Đặng Lan chi năm nay em 26 tuổi Chi dạ. cao quá vậy, cao bao nhiêu em? Dạ em cao 1m7 chị Vậy hả? Dạ Người mẫu à Bây giờ chị đang làm gì? Là dạ, nhân viên ờ, công ty B Sài Gòn Rồi mời bạn Nam đi anh Linh ơi Rồi chúng ta sẽ gặp gỡ ờ, bạn Nam, xin mời ủa sao mà mua mua đen hay sao mà láng dữ vậy ủa rồi hồi đó giờ để vậy đó hả dạ tự cạo hay là nó không mọc dạ tự xử bạn <laughs> tên là gì dạ em tên vũ nay bao nhiêu tuổi em ờ, hai mươi tám hai chín vậy dạ. anh mà đang làm nghề gì em ờ, là vẽ storyboard cho quảng cáo à vậy à dạ. tức là bạn làm trong nghệ thuật dạ. vẽ storyboard quảng cáo rất là khó nha mỗi lần bỏ khách hàng có vẻ khách hàng có đồng ý không là do bạn đó nha dạ em ơi dạ. cho chị hỏi câu tắt ngang cái em cao bao nhiêu em em hồi nãy em có nghe rồi bên kia là mét bảy phải không bây giờ em cao nhiêu em hơn được chút chút là nhiêu mét bảy mốt có cố gắng có cố gắng ờ à, chi nè hồi xưa dạ. giờ em có ý định làm người mẫu không dạ. chiều cao này đủ chuẩn rồi trước mẹ có cho em đi thi nhưng mà rớt chị dạ hả cái hồi không dám đâu mà trước giờ em có nhiều bạn trai chưa dạ chưa em có được ờ, hai mối tình chị hai mối tình mấy người dạ chưa cao không dạ chưa mà em có hai mối tình hả mấy người kia có cao không em dạ cũng bằng bằng em chị vậy hả tại em đi chơi em mang dép xẹp không chị à nhưng mà em nghĩ tại sao mà em bị ế không phải ế mà ta chưa tìm được người yêu thôi em hỏi sao nào em nghĩ do chiều cao mình làm hạn chế cái đối tượng của mình không chị em cũng nghĩ vậy chị dạ. nhiều khi mấy anh đẹp đẹp đẹp được được cũng là lùn hơn mình đúng không? rồi em có ngại không với bạn trai em lùn em em chịu không thôi mỏi cổ xíu chị cổ chị thấy ngước lên mỏi hơn cúi xuống chứ phụ nữ mà cao ráo hay là đàn ông nhục đó mà <laughs> chưa chắc chưa chắc chưa chắc, hả? Chưa chắc. để mai tính bình thường thì ngoài công việc ra thì à, thời gian em làm gì à, em đi chơi với bạn bè chị chắc cũng nhiều bạn lắm phải không đi chơi cũng dữ dạ. lắm phải không dạ yeah. thường đi chơi là chơi cái gì đi coi phim ăn uống cà phê em nhậu dữ lắm hay sao mà giọng em khào quá vậy <laughs> em khàn từ nhỏ rồi chị mà em uống bia được nhiều không chắc cũng ờ, năm uh, sáu chai sáu chai là mới coi nhiêu xúc miệng nữa đó phải không cười cười này là đúng rồi đó bên kia biết nhậu không em dạ cũng tạm tạm chị như ta nói thường á là những người họa sĩ uh, coi như là đào hoa lắm quen nhiều người lắm đâu có ế lắm anh ơi ế sao ế được ế lắm nhìn vậy không ế đâu tôi không tin đâu dạ, anh không tin chuyện của anh em có vẽ mẫu chưa thường thì em không có vẽ tại em vẽ không có giống Ủa sao vậy? Em không biết nữa, em vẽ toàn cái thứ em ước mơ Mà cái người đó thì không có được như người em ước mơ Cho nên thường vẽ nó không giống <laughs> Cái người em ước mơ người sao em? Nói chung là chị hiểu Trong cái nghệ thuật là chị không thể làm mà y chang cái sự thật được chị phải tôn nó lên có nghĩa là thí dụ người ta khoảng chừng à, năm thì em vẽ lên tới tám xong người ta nói không có giống thế à. người ta chê em vẽ xấu về mặt nghệ thuật thì bao giờ ta phải tôn lên cái đẹp lên người đó xấu cỡ nào xấu như các tường ta vẽ lên đẹp đúng không đúng rồi cỡ các tường cho lên thành tăng thành hà luôn à. anh nói nhà, anh nói chơi người chứ các tường chỉ đẹp lắm á chị nhớ nha không, không sao đâu chị một sự so sánh khập khiển giữa hai người phụ nữ với nhau nha bây giờ mẫu người bạn trai em mong muốn là người như thế nào phải cao một mét uh, bảy mốt trở lên chuyện nhỏ rồi gì nữa em chiều em chiều không có, có chiều phụ nữ không Hàng không, dễ chiều lắm chị Rồi gì nữa Phải lì Lì là sao? Thấy em giận là phải lách qua nhà năn nỉ em Là lì là vậy là lì dạ. hả? Lì này cũng lạ Rồi gì nữa? Không hút thuốc chị Hòa sĩ không mà hay thuốc thuốc nè Uống bia mà không cho hút thuốc Rồi bây giờ em không thích cái gì á bạn trai của em Gia trưởng quá chị ờ, Không, không uh, lôi chuyện cũ ra trách móc anh nghĩ bạn bên trai đây là rất là hiện đại không có chuyện đó đâu thôi em à. thích mẫu người thế nào nữ tính không lẽ nam tính không anh anh đâu có thấy có cô gái họ cá tính có cô gái nữ tính có cô gái nam tính có rất nhiều dàng đúng không à, dạ đúng rồi còn gì nữa nói à... chuyện sắc xéo lắm này nè đâu có em biết khuyết điểm của mình là gì không em cũng không biết luôn à, cái đó là cái khuyết điểm lớn nhất mà em không biết khuyết điểm của em mình à. phải biết khuyết điểm của mình để mình biến nó thành ưu điểm chứ đúng không mà không biết khuyết điểm mình người ta thấy khuyết điểm mình mình cái mình trách người ta nó nhiều quá nơi khuyết điểm mình nó nhiều quá mình đâu có dám giờ biết em nói câu đó là đúng nhất luôn bây giờ chị qua đi coi mặt em nè bước qua là chặt liền chứ không nói năng gì nhiều hết dám so sánh tôi với tăng thanh hà hả dạ, chào chị chào em giờ chị sao đây chị dễ thương không trời ơi tăng thanh hà chị chị gọi chị là chị thôi <laughs> là dễ thương ăn nói rất là dí dạ. dỏm nhờ câu khen mà bà nói vậy á <laughs> bởi vì không có biết lấy lòng phụ nữ gì hết <coughs> em chào anh Quyền Linh Đội đẹp rồi nha Em đúng ra làm người mẫu, làm diễn viên được đó Đứng lên nhá hàng liền em Không dạ. cao thấy cao lắm rồi, ngồi cũng thấy cao Nhá hàng liền, thấy chưa Thôi làm anh nhục lắm <laughs> Rồi, bây giờ em mình cho hai bạn gặp nhau đi anh ơi <laughs> khi cao hơn tâm thanh hà đó <laughs> cao hơn thôi nha rồi và bây giờ là hai phút để chúng ta gặp gỡ nhau và trò chuyện <coughs> trực tiếp với nhau kéo đẹp lên sốc lắm nha bình tĩnh nha sốc thiệt chị ơi quá sốc luôn sốc em chưa dằn vặt kêu vậy em thấy sốc rồi em cảm nhận gì về người đàn ông này trời hơi sợ sợ hơi sợ đúng không có thể là sợ nhưng mà anh thấy rằng không có gì để sợ rất là dễ thương hai phút dành cho hai bạn bắt đầu dạ em chào anh chào em anh có lì không anh á à. anh hơi hơi hơi hơi hả ờ anh có hút không anh không anh không hút thuốc đừng có nhấn nhá nói bằng bằng thôi ê ừ, anh không hút thuốc dạ anh có ờ, hay bị say nắng không anh không anh này có say nắng nha anh thấy em sao thì em thì dễ thương quá rồi có sao nữa đâu mà sao <laughs> ông này mà lúc ông nói anh yêu em ông nói vậy nè anh yêu em không phải chị em nói là anh muốn sống bên em trọn đời <laughs> tiếp còn một phút nữa nhanh lên thì em... gì muốn nói với em không à, nhìn em cái anh, anh choáng rồi hết nói nổi rồi quen ảnh thì em đỡ có tiền đi hết tóc trời trời đã nói rồi mà không có dùng cái đó mà vậy thôi mình bất chấp yêu hết yêu nhau à, không sao tới luôn em này bộ vẽ cũng chịu đèn rồi nè à, chị này chị phải đôn lên chứ đôn chị đó, đó. đấy chị đôn quá trời đó đôn. phải vậy vô, okay. vô luôn vô anh ha ok quý nghe theo lời hai người này làm như sỉnh rồi ờ, vô luôn anh nhé quen anh rồi thôi mệt quá hai người cũng khùng ngang nhau á lời bệnh anh Vậy ông cứ xoay cái đó qua cho ta nhìn hoài vậy Thôi chơi mình chơi cái xô hàng hoài Có ba tiếng đếm Rồi em hãy để tay vào nút đỏ đi phía sau Cái nút đỏ là cái nút nào? Đâu phía sau nè Trời trời Đó Đây anh Rồi nếu đồng ý hẹn hò chúng ta sẽ bấm nút Không đồng ý thì không bấm nút Đồng ý hay không đồng ý chúng ta vẫn đến với vòng quay số may mắn một tới ba phiếu quyết định nha Qua cái ba là không còn hiệu lực nữa hai ba Chào quá trời Vậy mà nó 71 Trời ơi cái hú Chơi sao muốn Còn em cởi giày ra không? Cởi giày vẫn cao hơn Thôi đừng có chơi vậy Đừng ép hàng nhau à Nói chung là hai bạn rất là dễ thương, vui tính Chúc hai bạn thật nhiều may mắn trong cuộc sống ha dạ. Chúc mừng hai bạn ừ. Xin mời à, bạn trai chào bạn Xin chào các bạn à cà ra bớt rồi ha ôi trời ơi anh tên là gì mình tên à, là lê văn hiếu tuổi thì à, hơi thiếu 32 ban ngày thì mình đi dạy dạy cấp mấy dạ dạy cấp 3 dạy môn về gì à, môn hóa học thầy giáo dạy cấp 3 môn hóa học tên hiếu mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu mời bạn à, em tên là gì dạ em tên như ý như ý với cát tường nguyên cặp luôn thấy đúng đôi không à, như ý <coughs> năm nay bao nhiêu tuổi đang làm nghề gì dạ em làm bên thẩm mỹ nên chăm sóc da ờ. em 30 tuổi rất là đẹp rất là trẻ có ai nói bạn trẻ không dạ cũng có người nói vậy hả bây giờ cái công việc hàng ngày của mình đó là mình làm giờ hành chánh hay là cái đó là cái làm mình làm giờ giấc sao em ừ, em làm tới ờ, hết khách thì về vậy mình còn thời gian để nghỉ ngơi để sinh hoạt đi chơi đồ này kia không mấy ngày mà người ta nghỉ á, thì mình làm à, ừ. cũng hơi khó ha rồi bây giờ đến với chương trình mà có được ờ, bạn trai rồi mình có sắp xếp được thời gian để mình đi chơi tìm hiểu nhau không có thể là em sắp xếp được công việc ừ nhưng mà người đó phải ờ, chia sẻ công việc hiểu cái đặc thù công việc dạ. của mình ha hơn 30 tuổi rồi trong trường chắc nhiều cô giáo rất là xinh đẹp nhưng tại sao uh, lại không có một mối tình nào đó để mình tiến tới hôn nhân có một số cô giáo thì ờ, có người người ta đã đặt cọc sẵn rồi một số còn lại thì nhiều khi mình không hợp như thế nào mới hợp với thầy giáo thì em thích người phụ nữ là vui vẻ hoạt bát à, biết ca hát lỡ có thương em rồi thì đừng bao giờ thương người con trai khác Đúng dạ, rồi, hồi đó dạ, giờ dạ. có cô quen cô nào rồi nhưng mà thương người khác phải không cái đó cũng lâu rồi lâu là bao lâu rồi ờ, lúc ờ, cũng hai năm gì thôi còn bạn nữ của mình em sống với gia đình hả em sống với mẹ mình có anh chị em gì nhiều không em ừ, anh chị em thì có gia đình hết rồi giờ chỉ có mình em mà ở nhà đã hối lập gia đình chưa dạ hối thôi chị tại vì em cũng ờ, hơi có tuổi rồi <laughs> nhưng mà chị thấy em cũng xinh đẹp vậy mà tại sao không có được người bạn trai nào hả không biết là người ta nhìn em ra sao mà nói em là chảnh nhưng mà thật ra là em không có chảnh như nào có chảnh không dạ không có có muốn cái người bạn trai của mình là một người như thế nào không về ngoại hình về tính cách ngoại hình thì nói chung là xem tương đối ờ, được không xấu lắm mà cũng không cao lắm ờ, à. không già là không già <laughs> dạ. em muốn người bạn trai mình nhiêu tuổi là được ừ, khoảng 35 tuổi chị mình à, vui xăng rồi vui xăng hả chưa tới 35 về ngoại hình mình cao mét ờ, sáu là được chị vóc dáng mặt ốm gì không vừa người thôi đừng mập em chung nghĩ... là nãy giờ tiêu chuẩn ờ, cô gái mình nói bên đây có đầy đủ hết thầy giáo nè dạy ở bến tre nè tướng tá là cũng đẹp trai nè ha nói chung là đây là an toàn và bình yên và thầy giáo đây nụ cười rất là có duyên cười bẽn lẽn mống mống mống mống mống này đó à, bây giờ em không thích cái điểm nào bạn trai của mình nè đừng có đăng giả nha đừng có đăng giả hả dạ. dạ cái này sao mới kiểm tra được đây trời vậy sao không thích răng giả Đăng giả cũng đẹp mà không đẹp nhưng mà lỡ hung cái nước trời ơi thời buổi giờ làm vụ hung rất răng giả thời giờ phải như thời xưa đâu mà hung rất răng bộ hung dữ lắm hả không bé nhiều khi hôn rồi rớt răng là răng giả dạ sợ có <laughs> gì nữa không không thích nói nhiều nha thầy giáo dạy suốt ngày nói rồi sao nói trong trường thôi nhưng mà nói trong trường mệt rồi tối giờ không nói, nói nổi đâu nói về học sinh thì được nhưng mà nói <laughs> không nói nhiều những cái chuyện khác em nói sao bên đây thầy bỏ mặt hết rồi thầy thì thích phụ nữ thì sao thầy thích người phụ nữ uh, có giọng nói nghe ngọt ngào nãy giờ mình kia ngọt không cũng sơ sơ bởi vì thầy uh, người đó phải dịu dàng càng nữ tính ờ, càng tốt đừng có men quá <laughs> đừng có uh, nặng ký quá ủa sao không thích nặng ký nặng ký đâu quan trọng đâu tình yêu mới quan trọng chứ Đấy, nặng à, là để... cỡ nhiêu là nặng sáu chục không 50 trở lại thôi chị thì vậy sáu chục được chứ sáu chục mấy được không <laughs> sáu chục là quá nặng ký <laughs> với em là nặng hơn em em nhiêu ký em á sáu chục sáu chục dạ Rồi. cái gì mà có chú ép gì mà sáu chục của nó thách không dạ sáu chục á chị tính sao người đó có thể làm sao cho nó biến thành à, năm chục <laughs> sao làm được sáu chục là sáu chục chứ sao làm sao biết được Tức quá tụi ba tôi nói bây giờ bây giờ tấm lại bây giờ sáu chục ký bây giờ sáu chục ký được không còn không được thì đi về <laughs> sáu chục ký dễ thương duyên dáng làm thẩm mỹ rất đẹp trẻ trung xinh xắn nhưng mà sáu chục ký vậy à, làm cho biến thành năm lăm nhưng <laughs> không biến thành năm lăm rồi sao giờ tao nhất quyết sáu chục đó dạ trời ơi tiếc gì có năm ký thịt trời anh nhiêu ký Dạ em ờ, có 50 ờ, 58 ờ, Vậy ăn vô thành 68 đi Ví <laughs> dụ giờ cái người đó Cái gì cũng được hết trơn nhưng ngoài cái chuyện 60 kg người ta quyết định tao không xuống thì sao Mình gặp người đó mình thấy người đó có vẻ có duyên thì cũng có thể mình chấp nhận Vậy là phải gặp mới biết được đúng không? Dạ Rồi, Yêu nhau mà vấn đề ký cho Rồi cho gặp Đứng này tôi quay cái lưng để không thấy á Trời ơi Em, em quê ở đâu? dạ em ở long an anh long an hả dạ long an miền tây đúng không dạ miền tây gạo trắng nước trong ai đi đến đó lòng không muốn về nói vậy là hiểu rồi thầy giáo ha rồi ta sẽ chuẩn bị gặp nhau xin mời màn kéo lên chào anh Ê, chào em sao nhìn thấy em cũng vừa chứ không có quá đăng ký <laughs> em ờ, cảm nhận như thế nào về anh ăn nói khéo quan niệm của em như thế nào về ờ, tình yêu và hôn nhân thì em nghĩ là cả hai bên đều à, thật lòng mà biết chia sẻ vậy thì ờ, chắc có lẽ mình cũng phải cần một khoảng thời gian nào đó để mình làm bạn phải không em dạ đúng rồi bạn bao lâu nếu mà mình có duyên thì có thể là thời gian nó ngắn Giãn là khoảng bao lâu? à, khoảng à, một à, năm hay là gì đó Em có nghĩ rằng là mình sẽ cố gắng tìm một cái người hợp với mình không? Dạ có anh à. Anh thì anh nghĩ là không có người sinh ra để hợp với mình Nếu mình à, thích nhau thì mình sẽ học cách nhường nhịn sẻ chia cần một chút chịu đựng hy sinh mà em không có xuống cân được anh có chịu chấp nhận đó không thôi hết giờ cái vụ đó là kiến à, tự suy nghĩ đi nha tự quyết định nha không có quên tặng quà luôn rồi kìa à quên quên thôi đi chút từ từ tặng lẹ đi nhiều khi tặng á là người ta, rối lắm rồi nè người ta nhấn nút đó à, này dạ. tim bọc loạn xạ xin lời gửi tặng em món quà cảm ơn cảm ơn Giờ chúng ta đặt tay ra sau thành ghế và quyết định xem chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không Suy nghĩ kỹ nha 60kg là hy sinh hay là chấp nhận hay là chịu đựng Một hai ba hết giờ hết thời gian hết thời gian à tại sao em lại không đồng ý hẹn hò với ờ, thầy giáo tại vì em đến đây là tìm tình yêu xét đánh nhưng mà xét chưa có đánh em <laughs> chưa tìm được có phải là vì lý do anh cho em ờ, dạ. 60 kg không dạ <laughs> có thể là vậy chưa bây chưa giờ... tôi nói rồi mà. Ờ, là mình đừng khó quá vậy có mấy cái thịt mà nãy thường nó đúng đó gặp bạn gái đừng có nói gì chiều cao cân nặng nha anh có tiếc không à, hơi tiếc tiếc đôi khi những sự nuối tiếc nó cũng là những cái hành trang để mình có thể tiếp bước trong cái cuộc sống của mình và cũng cảm ơn hai bạn đã đến với